Xin chào tất cả mọi người, tối nay nè Rồi ai đang coi livestream thì vô xem thương livestream nha Anh Hưng trẻ quá chị Rồi cảm ơn em nha Em đã ăn cơm tối chưa? Rồi hôm nay nói về rất nhiều chủ đề các sản phẩm của BBT nha mọi người nha Đấy và trên tay của Thu Hương hôm nay chia sẻ bật mí với mọi người về cách lựa chọn là lipo steam free hay là Lipo RX. Anh Ba Phía, hello, chào anh ạ. Rồi chào Phạm Phương Nam nè, 34 người đang theo dõi livestream. Chờ mọi người vào đông đông một chút rồi em livestream luôn một thẻ nhá. Hà Bảo chào em, dạ em chào chị ạ. Rồi, à, nay nhìn chị nóng nực quá vậy. Ồ vậy sao? À, Tony này, chào chị này, bạn đi chào em nhá. 36 người đang coi livestream. Đấy. Hôm nay thì em xin chia sẻ tiếp cái tip sử dụng hai cái sản phẩm đốt mỡ siêu hot của nhà em. Đó là Lipo Steam Free và cái sản phẩm nữa màu đen nó mới được thay đổi label mọi người ạ. Đó là Lipo RX đấy để em lấy cho mọi người xem nha đây có rất nhiều những sản phẩm đốt mỡ trên thị trường cũng như là THOL cũng đang hiện hữu rất là nhiều những cái sản phẩm đốt mỡ nhưng mà rất nhiều nhà mình á là không biết cách sử dụng loại nào cho nó phù hợp nhất thì hôm nay Thu Hương xuất hiện để chia sẻ cho tất cả mọi người những cái tip để sử dụng những cái lipo đốt mỡ của nhà Hương rồi thương Yumi này, chào chị này, chào em này, hồ nhỏ này em chào chị này Rồi 49 người đang xem livestream Mọi người vô đông đông để Thương chia sẻ luôn một lần nhá Chia sẻ luôn một lần Chia sẻ luôn một lần về cái cách sử dụng và lựa chọn những cái sản phẩm đốt mỡ nào của bên Hương là tuyệt vời em trời nhất mọi người nha đấy trên tay của Thu Hương này đang sự đang cầm hai cái sản phẩm hot nhất đốt mỡ hot nhất của THL hiện tại đó chính là Lipo Steam Free đây mọi người thấy không thấy quen không mọi người thấy quen không đấy cái hộp này thì cực kỳ bá đạo đó thì một lát Thu Hương sẽ chia sẻ cho mọi người nó bá đạo ở cái điểm nào còn cái thằng này thì cực kỳ là super hot, super đỉnh Đấy, đốt mỡ cực nhanh thì một lát cũng sẽ chia sẻ cho mọi người làm sao đối tượng nào thì sẽ sử dụng sản phẩm này và đối tượng nào sử dụng sản phẩm này khi nào thì mình dùng em đen này và khi nào thì mình dùng em trắng này thì mọi người đã thấy rằng rồi là cái sản phẩm Liposix RX này trước đây là nó có cái label màu đen đỏ đúng không ạ đấy là cái label cũ còn bây giờ nó được thay áo rồi nó đã được đổi cái thiết kế là thành màu trắng đen như thế này bây giờ trên tay của hương là đang cầm hai cái sản phẩm liposix của thầy online đấy thì bây giờ mình nói sản phẩm nào trước hả cả nhà mình nói sản phẩm nào trước ạ à, Dũng Tăng Dũng Tăng chị có thấy em không thấy chứ thấy chứ à, fan cứng mà không thấy thì chết rồi nào bây giờ chia sẻ cái tiếp sử dụng của sản phẩm nào trước ạ à? lipo hộp màu trắng hay là lipo xích đấy của nam mà chị đúng rồi cái này là nam nha cái hộp này thì nam này à, hộp này nữ này đấy thế là chia sẻ sản phẩm nào trước đây chia sẻ sản phẩm nào trước cho anh chị em ạ rồi Hà Tiến Danh đấy chào cả nhà này đây nhá Hồng Quyên màu đen đi chị rồi Hồng Quyên là nam hay nữ nhỉ Hồng Quyên là nam hay nữ đây à mọi người thấy chưa hai cái sản phẩm đang cầm trên tay là sản phẩm đốt mỡ của bên Hương nha siêu hot đốt mỡ nha đấy thì bây giờ sẽ chia sẻ cái hộp màu đen theo theo tối theo nhu cầu của mọi người là sẽ chia Ecosic RX này là được sản xuất bởi một ờ, bởi ờ, thương hiệu là Nutech đấy một nhà một ờ, nhà sản xuất chuyên về đốt mỡ và điều cao đã có nhiều năm ở trong ngành công nghiệp Mỹ rồi đấy và cái sản phẩm này mọi người nha cái sản phẩm em này cực kỳ cực kỳ siêu hot ở chỗ nào nó là nó giống như là một cái sản phẩm mà kết hợp giữa hai giữa hai ờ, giữa hai cái tác dụng đó là vừa hỗ trợ tập luyện này đấy tập sung tập bền tập khỏe tập mạnh chống dị hóa đấy và tổng hợp và làm cho mình tỉnh táo này rồi nói chung là làm cho mình là có cái khả năng là tăng trưởng chống dị hóa cơ bắp thì trong này á mọi người nha mọi người nha là khi mà mình uống khi mà mình uống một viên cho em uống một viên cho em trước khi tập thì mọi người sẽ tập rất rất rất là sung rất là sung mọi người nha sung khỏe mạnh bền tràn đầy năng lượng tỉnh táo và tập trung đấy đấy đầu tiên là cái tác dụng về hỗ trợ tập luyện nha được chưa ạ? Tác dụng hỗ trợ tập luyện. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai là một vấn đề không thể bà tới đó chính là cái khả năng siêu đốt mỡ của nó. Đốt mỡ cực kỳ nhanh bởi những cái thành phần caffeine. Đấy. Cho nên là anh chị em nào khi mà mỡ lâu năm, mỡ xấu, mỡ đen, mỡ nâu Nói chung là mỡ lâu ngày không hết đúng không ạ? Mập thừa cân béo phì cho em Đấy, hoặc là cắt nét này, siết này giảm mỡ này thì muốn nhanh muốn nhanh đúng không ạ muốn nhanh đẹp thì sử dụng cho em cái sản phẩm là Liposix RX như thế này mọi người nha cái hộp màu đen trắng như thế này Đấy, hộp Liposix RX màu đen trắng Và sử dụng cho em ngay trong tháng đầu tiên là mình đã cảm thấy rằng là nó nó nó đốt mỡ rồi đấy ngay trong tháng đầu tiên là đã cảm thấy nó rất đốt mỡ rất là nhanh mình đã cảm nhận được cái sự đốt mỡ của nó rồi đấy một sản phẩm mà nó kết hợp của hai tác dụng vừa hỗ trợ tập luyện này tràn đầy sức mạnh này rồi bền này khỏe này tập trung này tỉnh táo này đấy và lúc nào mình cũng khi mà mình uống vào lúc nào mình cũng cảm thấy rằng là uh, tức là mình lúc nào cũng tràn đầy cảm hứng tập luyện tràn đầy động lực Đấy, giá bao nhiêu vậy chị nha Phạm Nghi thân mến Cái hộp này của chị là 900 ngàn chín trăm ngàn Và khi khách mua sản phẩm này Thì bên chị có rất nhiều quà tặng kèm theo Ví dụ như là quà tặng uh, à, cái sản phẩm là outlip RTD hoặc là bánh protein đấy hoặc là bình shaker tùy em chọn một trong ba những cái phần quà đấy khi mà mua cái sản phẩm này ở thể hình online đấy mọi người nha thì cái tác dụng của sản phẩm này thương xin được nhắc lại này nhắc lại này Limon bao nhiêu một sản phẩm? Sản phẩm này hiện có giá bán lẻ trên thị trường là 900 ngàn Và khi mua sản phẩm này tại THOL sẽ được free ship toàn quốc mọi người nha Free ship toàn quốc đấy và cái thứ hai đó là mình sẽ được tặng thêm những phần quà nho nhỏ rất là xinh xắn như là ao clip RTD này hay là ao clip sample này hoặc là bình lắc này hoặc là bánh đồ tin đấy một trong ba cái đó thì em xin được nhắc lại cái tác dụng của sản phẩm này nha mọi người nha đấy vâng em chào anh Châu Đăng Khoa thân yêu nha hôm nay có đi tập không đấy nữ uống được không nữ thì ngay trong cái tháng đầu tiên đấy tháng đầu tiên và tháng thứ hai là uống được đấy sau khi mà mình fit mỡ rồi thì mình sẽ duy trì vóc dáng bằng cái hộp này đấy thì để từ từ mình sẽ tư vấn cho mọi người từng từng cái sản phẩm của bên mình Đấy mọi người nha Thì cái hộp Lipo RX màu đen này của nhà em Có tác dụng là siêu đốt mỡ Đốt mỡ rất là nhanh Và những anh chị nào mỡ lâu năm này à Mỡ cứng này, mỡ xấu, mỡ Nói chung là mỡ lâu ngày không hết Thì sử dụng cho em cái hộp này nếu mà muốn đốt mỡ thật là nhanh Và hỗ trợ tập luyện thật là tốt Được chưa ạ? Đấy và một ngày tuần đầu tiên thì uống cho em một viên vào buổi sáng sớm mới ngủ dậy được chưa? Mới mở mắt ra đánh răng rửa mặt xong là uống cho em ngay một viên Lipoxic RX này cho em Đấy, rồi sau đó thì mình uống nước vào và 30 phút sau mình uống nước nhiều 30 phút sau mình ăn sáng bình thường Còn những anh chị em nào mà hay những bị những, những cái bệnh liên quan đến bao tử chẳng hạn Thì mọi người có thể ăn sáng xong Tức là dễ bị à, sót bao tử này hoặc là bao tử nói chung là dễ bị có vấn đề Đấy, thì mọi người để tránh là là khi tại vì trong cái sản phẩm này nó có nhiều cà phê cho mọi người nha nên là ăn sáng trước rồi uống cho em một viên thì trong tuần đầu tiên 7 ngày đầu tiên thì mình cứ uống cho em là một viên duy nhất vào buổi sáng sau khi mình thích nghi rồi sang tuần thứ hai thì mình sẽ thêm một viên cho em vào buổi chiều và nhớ rằng cái viên cái viên mình uống á mà uống trước lúc mình đi tập á thì nó cực kỳ là khỏe tập rất là bền rất là sung lúc nào mình cũng có động lực tập luyện tràn đầy năng lượng đó mọi người thì những người nào muốn vừa kết hợp tập luyện này được chưa muốn vừa hỗ trợ tập luyện này đó muốn vừa đốt mỡ thật là nhanh này đấy trong cái thời gian đầu đấy giảm mỡ thật là nhanh thì sử dụng cái sản phẩm lipoxic rx này cho em cả nhà nha liposuccinx vậy nó đốt mỡ bằng cơ chế nào thì em xin được phân tích cho mọi người là nó đốt mỡ bằng thành phần chủ yếu là cà phê. mà cà phê thì có tác dụng là làm oxy hóa mỡ và làm thu nhỏ những cái mô mỡ lại đấy thì cái thành phần chính là cà phê. đấy có rất nhiều anh chị em nói rằng là bây giờ mình dùng đốt mỡ nhiều quá thì nhớ đâu nó bị dị hóa cơ thì làm sao thì trong này nó đã có bổ sung những cái thành phần ví dụ như là L-tyrosin, axit amin đấy giúp phát triển những cái uh, tức là nó giúp tổng hợp phát triển tổng hợp và phát triển cơ đấy cho nên là mọi người khi mà sử dụng sản phẩm này thì mọi người sẽ không cảm thấy mệt mỏi không cảm thấy mệt mỏi mà ngược lại là mình sẽ luôn tràn đầy năng lượng và tỉnh táo và tập trung bao nhiêu viên là à trong một hộp này thì em xin được mách với mọi người là 60 viên đấy như vậy những anh chị em nào dùng hai viên một ngày thì mình sẽ dùng được một tháng còn bình thường thì có thể là mình sẽ sử dụng một viên một ngày thôi cũng được nha Đấy, Aulip em thấy ok nè chị Đấy, cảm ơn Dũng nha Đấy, đúng là fan cứng có khác, fan cứng có khác Aulip luôn luôn là ok Khi mà mua một sản phẩm này của bên Hương thì sẽ được tặng thêm một hộp Aulip RTD hoặc là bánh protein hoặc là shaker mọi người nha Đấy, free ship toàn quốc Được chưa ạ? Thì đây là cái tác dụng của sản phẩm Lipostrix 6RX Mọi người theo dõi cho em này Đấy, mọi người nhìn thấy chưa? Mọi người nhìn thấy cái sản phẩm Lipostrix RX này chưa? Đốt mỡ rất là nhanh mọi người ạ đốt mỡ rất là nhanh và trong cái sản phẩm này là nó sẽ có một hộp như thế này nó sẽ có 60 viên Khi mà mọi ai mà để ý thì khi mà mình mở cái viên nó ra thì bên trong mình sẽ thấy có cái chất lỏng mà những cái viên đốt mỡ mà bao giờ mà nó ở dạng chất lỏng thì khi nó đi vào bao tử của mình nó cũng sẽ dễ hấp thụ hơn và nhanh hơn so với những cái loại đốt mỡ ở cái dạng viên cứng như mọi người nha đấy những cái loại đốt mỡ mà ở dạng bột pha nước hòa tan uống vào cơ thể hoặc là những cái loại viên nang mà bên trong nó có chất lỏng đấy, có chất lỏng đấy thì nó sẽ dễ hấp thụ hơn giảm mỡ có giảm cân không đấy đối với những người nào đối với những người nào mà tập chủ yếu để cho giảm cân thì sử dụng cái sản phẩm này để giảm mỡ và giảm cân còn có những người tăng cơ giảm mỡ thì sẽ giảm mỡ xuống và cơ tăng lên cho nên có thể là giảm cân một chút nha đấy là tại vì sao tại vì cơ của họ tăng lên đấy cái mục đích của họ là tăng cơ và giảm mỡ thì có thể là cân sẽ giảm một chút hoặc cân sẽ giữ nguyên thì đối với những ai mà không cần tăng cơ mà họ chỉ cần giảm mỡ giảm cân thì sử dụng sản phẩm này nó sẽ giảm mỡ và giảm cân tùy vào cái mục đích và cái chế độ tập luyện của mỗi người À rồi, à, Đặng Hoài Anh Lipoxic RX hộp đen và hộp trắng khác gì không ạ? À? thì Hương đang phân tích cho mọi người cái cái sản phẩm này đấy thì sản phẩm này sẽ đốt mỡ bằng cơ chế chính đó là cà phê cà phê là gì nó là một cái thành phần có tác dụng là oxy hóa mỡ và thu nhỏ những cái mô mỡ trong cơ thể mình Đấy cho nên là mỡ lâu năm, mỡ cứng đầu, mỡ lâu ngày không hết. Đấy thì uống cho em cái sản phẩm này được chưa ạ? Trong thời gian đầu và khi mình mình giảm được mỡ rồi thì lúc đó mình sẽ fit cơ thể lại, mình sẽ duy trì vóc dáng lại bằng cái sản phẩm đó là Liposteam Free. Thì cái thằng Liposteam Free này nó cực kỳ bá đạo mọi người ạ Bây giờ em sẽ phân tích cho mọi người tại sao mà thằng Liposteam Free này nó bá đạo nhá Đấy, thế còn ai còn thắc mắc hỏi gì về sản phẩm Lipostick đấy của nhà em không? Hộp này là 900 ngàn đấy mọi người nha Được sản xuất ở Mỹ và được nhập khẩu độc quyền bởi BBT Nhà phân phối top 1, nhà phân phối đứng đầu, nhà phân phối lớn nhất châu Á của hãng Nutrecht Đấy, hãng Nutech là một hãng mà đã lâu năm trong ngành công nghiệp chuyên sản xuất các sản phẩm đốt mỡ và điều cao. Đấy, tất cả ví dụ như là nếu mà nói đã đến nói đốt mỡ thì nói đến hãng Nutech mọi người nha. Rất nhiều các anh chị em và rất nhiều khách hàng của bên Hương đã sử dụng cái sản phẩm này rồi. Đấy, thì Thương xin nhắc lại mọi người cách sử dụng sản phẩm này là tuần đầu tiên thì để làm quen với hàm lượng caffeine trong sản phẩm này thì buổi sáng uống cho em một viên đúng không ạ? mới ngủ dậy đó ăn sáng mới ngủ dậy xong uống cho em một viên rồi khi mà mình thích nghi được mình cảm thấy à ok thì sang tuần thứ hai uống cho em viên thứ hai vào buổi chiều còn nếu uống viên thứ hai buổi chiều cảm thấy khó thích nghi cảm thấy khó thích nghi cảm thấy bất thường thì trở về uống một viên duy nhất cho em để tránh overload để tránh bị gọi là bị quá liều nha mọi người nha dùng từ 1 cho đến hai viên tùy theo khả năng hấp thụ cà phê dung nạp cà phê của mỗi người rồi À, Dương Anh Tuấn nu trách chùm Phát burner đúng rồi đấy Đúng là fan cứng có khác Fan cứng là theo dõi là cái gì cũng biết Thì mọi người còn thắc mắc gì về sản phẩm Liposix RX không Xin được nhắc lại Liposix RX sẽ có giá là 900 ngàn mọi người nha 900 ngàn và free ship toàn quốc Và khi mua sản phẩm này thì sẽ được tặng những phần quà nho nhỏ của bên em Rất là xinh xắn, rất là dễ thương và dùng rất là thích Ví dụ như là bánh protein của Dorothy này Hoặc là bình lắc này hoặc là outlip RTD và free ship toàn quốc tận giường cho tất cả các anh chị em khi mà đặt hàng cái sản phẩm này. Và nhớ rằng những anh chị em nào mà đã mua cái sản phẩm này để đốt mỡ lâu năm lâu ngày rồi, khi mà đã hết mỡ rồi, khi đã giảm mỡ cực tốt rồi thì sẽ fit body lại chống phát sinh những cái mô mỡ mới đúng không ạ? Chống phát sinh những cái mô mỡ mới dùng trường kỳ cho em bằng cái sản phẩm Lipo Steam Free này. Rồi, Lipo Steam Free bây giờ mình sẽ nói sang cái sản phẩm Lipo Steam Free nha mọi người nha. Này mọi người nhìn thấy chưa? Đó Lipo Steam Free là cái hộp màu trắng như thế này và nó có cái điểm giống với cái sản phẩm Lipo RX là nó đều có cái chữ là Lipo 6 đúng không ạ? Nhưng mà cái thằng này, cái thằng hộp màu trắng thì nó có chữ Steam Free. Tại sao nó Steam Free ạ? Tại vì là nó không chất kích thích 100% thành phần là natural mọi người nhá 100% là thành phần tự nhiên Đấy, và cái thằng này cơ chế đốt mỡ của nó là gì? Nó không chứa bất kỳ một cái chất kích thích nào cả. Cho nên là khi mà đi vào cơ thể thì nó không có những cái tác dụng phụ hay là không có những cái gì mà mà gọi là bất thường mà mọi người phải lo lắng cả. Đấy mà nó hoàn toàn là những thành phần tự nhiên. Ở đây nó làm sẽ đốt mỡ chính bằng cái thành phần là eocanitin mọi người ạ. Eocanitin nó là cái gì? Nó không phải là một cái chất gì ghê gớm hoặc là quá lạ lẫm cả. Eocanitin là một chất cực kỳ quen thuộc một cái chất mà gọi là một cái axit nó là một cái loại hợp chất axit amin mà cơ thể mình có khả năng tự tổng hợp ra được mọi người nhá tự tổng hợp ra được nhưng mà tổng hợp rất là ít để ừ, tức là cái khả năng tổng hợp cơ thể mình nó rất là ít nên là nó không thể đáp ứng và không thể phục vụ được nhiều cho cái mục đích mà đốt mỡ vì vậy là mình phải bổ sung thêm từ thực phẩm bổ sung bên ngoài Đấy, thì khi mà mình bóc cái hộp này ra, mình đập hộp này ra thì trong hộp này là nó sẽ có là 120 viên Và một ngày thì mình sẽ dùng 4 cốc mỡ mà bên trong nó bằng chất lỏng như vậy Thì Thương đã nói rồi là nó sẽ hấp thụ, khi mà đi vào bao tử nó sẽ hấp thụ rất là nhanh Tại vì nó là dạng chất lỏng, nó hấp thụ rất là nhanh vào cơ thể Đấy uống bao nhiêu hộp mới bằng anh Duy đấy thì nếu mà cái sản phẩm như thế này mọi người nhớ không uống sản phẩm này thương nhắc lại là nó bá đạo ở chỗ là nam nữ người già người trẻ đều có thể sử dụng cái sản phẩm này Người già, người trẻ nha, người già mà 60 tuổi đều có thể sử dụng sản phẩm này Và đối tượng nó là gì? Bị dị ứng cà phê những đối tượng là bị dị ứng cà phê không uống được nhiều cà phê hoặc không uống được cà phê thì sẽ sử dụng sản phẩm này cho em hoặc đối tượng nữa là gì là những đối tượng bị tim mạch này huyết áp này cũng không cũng không sử dụng được những cái sản phẩm có chứa nhiều caffeine đấy thì sẽ sử dụng cái sản phẩm này 100% natural cho em và đối tượng nữa là đối tượng phụ nữ hoặc những đối tượng phụ nữ mà da mặt rất là nhạy cảm rất là dễ nổi mụn rất là dễ mẩn thì sử dụng những cái dòng natural steam free không chứa chất kích thích và thành phần tự nhiên như thế này cho em và khi mà mình ờ, hưu thương cũng đã sử dụng cái sản phẩm này rồi và khi mà dùng cái sản phẩm này thương cảm thấy là nó rất bình thường không có một cái kích cảm giác gì mà khiến cho mình cảm thấy phải phải lo lắng cả rất là bình thường, rất là thoải mái Giống như là không uống vậy đó Nhưng mà khi mình sử dụng vào rồi thì chỉ cần trong một tuần đầu tiên kết hợp với một chế độ ăn kiêng thôi Là mình đã cảm thấy là nó rất là mình đã cảm thấy là mỡ bụng mình nó giảm xuống rồi Cho nên cái hộp này là dùng trường kỳ mọi người nha 100% là thành phần tự nhiên sau khi mà đốt mỡ cứng mỡ lâu ngày mỡ lâu năm cho em thì đốt nhanh đốt nhanh và đốt sạch cho em bằng cái sản phẩm màu đen này sau khi mà đốt xong thì fit body lại ngăn ngừa những cái mô mỡ mới và làm cho mình nét hơn tức là mình duy trì cái vóc dáng đẹp mình duy trì nét thì mình sẽ sử dụng cái hộp lipo steam free này Đấy, chị nói qua về ao cho các bạn biết rồi Một lát thì Thương sẽ nói thêm về ao cho mọi người biết Đấy thì đây cái sản phẩm Lipostin Free này thì hiện nó đang có giá là 800 ngàn mọi người nha Giá của nó là 800 ngàn 800 ngàn và 120 viên sáng mới ngủ dậy mở bắt ra uống cho em hai viên uống cho em hai viên sau đó 30 phút sau là ăn sáng bình thường và buổi chiều thì uống cho em hai viên và một cái bá đạo thứ hai của sản phẩm này đó là gì sau khi mà mình uống xong mà mình đi tập thì cực kỳ là hưng phấn mình tràn đầy năng lượng tại vì sao tại vì eo cacnitin nó là một hợp chất mà nó sẽ mang mỡ của mình đi đốt và khi mình tạo môi trường cho nó làm việc như là tập luyện này nói chung là hoạt động thể chất thì nó sẽ có cái cơ hội nó sẽ có cái môi trường để đốt mỡ càng nhiều và càng hiệu quả hơn cho nên những chị em nào ví dụ như là sử dụng liposteam free nhưng mà không tập gym thì cũng sẽ ờ, có thể là gì à, khi mà mình tràn đầy năng lượng mình tỉnh táo mình tập trung tự nhiên mình cảm thấy mình linh hoạt hơn và mình muốn hoạt động nhiều hơn đấy mình năng động hơn thì có thể làm việc nhà nội trợ hoặc là đi bộ này hoặc là chạy bộ ở nhà hoặc chạy bộ trong công viên thì sản phẩm hợp này cũng sẽ giúp cho đốt mỡ chứ không phải chỉ cần những người phải là tập gym thì mới có thể đốt mỡ được mới có thể sử dụng được mọi người nha đấy thì nhớ cho em rằng sản phẩm này hoàn toàn là natural hoàn toàn là natural rất là lành tính đấy cho nên phụ nữ người già người trẻ và những người bị bệnh tim mạch huyết áp những người bị dị ứng cà phin những người mà da và sử dụng cà phin vào thì dễ bị nổi mụn thì sử dụng cho em những cái dòng đốt mỡ như liposteam phi này Đấy, và mình uống vào thì nó cực kỳ tỉnh táo và tập trung mọi người ạ Một hộp như này thì sẽ có là 120 viên Và hiện tại là cái hộp mà Thương đang cầm trên tay thì sẽ có hạn sử dụng là 2020 Một số hộp khác thì sẽ có cái mã lót khác thì sẽ có hạn sử dụng là 2021 Đấy, thì mọi người đã hiểu chưa? Là sau khi mà sử dụng cái sản phẩm Lipo RX này của nhà em xong Được chưa? Này đốt mỡ lâu năm, đốt nhanh, đốt siêu cấp tốc được, được chưa? Thì sau đó chuyển sang fit dáng cho em bằng cái sản phẩm Lipo Steam Free Còn những anh chị nào không thể sử dụng cái hộp màu đen kia Thì dùng luôn cho em cái sản phẩm Lipo Steam Free này cũng ok mọi người nhá thì mọi người đặt hàng về cho Thu Hương là số điện thoại là 19002050 hoặc là 0934111640. Đó nha. 1m54 cân nặng 46 thì uh, sao dùng dì tăng cân và mỡ bụng nhiều 1m54 mà nặng 46 bạn là nam hay nữ nhỉ? Rồi bá hòa 1m65 nặng 77 thì em muốn tăng cơ giảm mỡ nhanh nhất thì dùng gì? M65, M65 nặng 77 tăng cơ nhanh nhất dùng cho Thu Hương sản phẩm là à, Mát Effect nha Sau lưng Thu Hương Mát Effect sẽ tăng cân nhanh và tăng cơ nạc lên Đấy mọi người nha Nhớ nha 19002050 0934111640 Đặt hàng cho thương Đấy béo phì này Béo phì nhiều mỡ này Siết này Đấy siết thì sử dụng cho thương sản phẩm Lipoxic RX Duy trì vóc dáng giảm mỡ này được chưa thành phần tự nhiên này fit bọng fit bóng dáng duy trì bóng dáng đẹp đấy thì sử dụng cho thương sản phẩm lipo steam free và hai sản phẩm này chỉ chênh nhau 100 ngàn thôi cái này 800 và cái này là 900 free ship toàn quốc và có quà đấy liên hệ về page nha liên hệ về page cho thương inbox page để admin tư vấn cho mọi người cách đặt hàng và cách để có chọn quà nha rồi, em xin cảm ơn mọi người đã theo dõi cái livestream của em về cái phân biệt cách sử dụng nha, cách sử dụng và đối tượng sử dụng của hai sản phẩm này. Đấy, thì mọi người đặt hàng thì liên hệ về page nha. Xin được nhắc lại số điện thoại là 19002050 hoặc là 0934 111 640. Rồi, bye bye cả nhà yêu nha. dung dịch từ hồng xanh ngọc bích chuyển sang đen hết mặn nồng dội lại đến hơn ghen hai thái cực tình yêu và hóa học màu phải khi hoàng bên lá ngọc sắc carbon ngào nghe ánh kiếm cương em ơi em trong lá đỏ khoe sương màu dung dịch anh đồng khoe sắc thiên vẫn chờ cùng dòng điện phát cay nghiền mãi vững bền với liên kết thời gian trái tim anh sắt đá cũng hòa tan tràn hòa cùng hai nhịp đập con tim chất phóng dạ đời anh chỉ có em mà thôi mà đồng vì em quá nhiều bí mật thương nhau cô có đi rồi lại mất anh thân thờ trong khoảnh khắc cô đơn